Ok, xin chào tất cả anh em đang xem video anh em ơi Hello anh em, chào anh em đang xem nha Lần này thì sau khi Khải cũng đã lên được cái nỏ thiên quang Thì đồ tím Khải cũng mua được một ít rồi Đó, full hộp 6 dòng Thì bây giờ thiếu đúng bao tay nữa Khải cũng ép bao tay cho anh em xem luôn nha Lên xuống thì nói chung là nếu mà min thì nó được 24 Còn nếu mà mát thì nó được 25 nha anh em Đó, tại vì phố này nó Khải chuẩn bị rồi Ở server này thì tầm đó thôi nè Rồi, vô Nhất xấu, ok xong là đập vô khám tinh một phẩm xấu ba đại hai tiểu như nhau thôi không có gì khác cả chung là tương đương khoảng 18 ít nè 18 đến 19 ít Đấy. sinh lực dòng 1 ừ linh võ ơi cái nọ khải mới ép ủa sao ép ừ. nọ khải mới ép nha linh võ ơi mới rồi nó cho ép rồi à. Cứ như là không đủ tiền luôn rồi Một lần 20 vạn rồi Nó đá ra Những cái nó thèm quá à Nó này đạt móc rồi nè Đạt móc rồi Rồi 188 Tiếp tục sẽ là đi tìm ờ, một cái tìm phôi Phôi thông pháp Đi dạo thử nha anh em ơi Hãy đi dạo thử rồi cho anh em xem nha Đúng rồi đúng rồi Vừa rồi Khải cái rút cục uh, thông pháp rồi Giờ tiếp tục vô cục thông pháp Phẩm xấu thủy tinh hai đại một thủy tinh hai tiểu 19 20 nè nếu mà rớt thì 19 lên là 20 đó 20 rồi tiếp tục đánh dòng nội lực nội lực hiện 2 chúng ta sẽ đi tìm nội lực hiện 2 ok nội lực hiện 2 nội lực hiện 2 ok luôn chú dương quá nó lực yên hơi thiếu bóng viên quá em ơi đậu xanh ở ngoài bán hai chục bình bóng viên nữa ép cho nó xong người ta đợi tí nha mọi người ơi đợi tí nha em ơi hãy gom đấy rồi giao dịch bóng viên coi hello anh em mới vô nha anh em mới vô cho một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi Đây. Ông muốn lái chị ngồi gần rương đó. Ok tầm này đủ năm hai chục bình đủ. Rồi đến dòng uh, à, nội lực nội lực hiện hai nội lực hiện hai nếu mà nói thì nỗ lực hiện hai coi có nỗ lực nào cao cao không nỗ lực hiện hai nha anh em mình chậm dòng cuối ok có luôn có đủ ba phôi luôn ấy lộn rồi Rồi nội lực hiện hai nha anh em Anh em lên boss anh em ơi, anh em lên boss anh em ơi Cố gắng ăn được con bút tiểu được rồi Rồi tiếp tục này Nội lực hiện hai Khải sẽ rút uh, hai đại hai tiểu đập viên thì tên cho chắc kèo này mà Nội lực hiện hai nữa từ lực hiện hai nha em, rồi lực hai ui nhầm nhầm hai đại nè hai tiểu nè lấy phẩm chất xấu năm là ok nè, năm xấu đập viên thì tinh được rồi năm ok đập viên thì tinh khảm mua viên uh, ờ, muốn mình của viên tiểu còn 2 phút 15 giây nha anh em còn 2 phút 15 giây nữa anh em đánh boss nha 2 phút 15 giây nữa anh em đánh boss nha khám nó lợn này hiện này một thí tinh này một đại một tiểu này đó hai tiểu đây <coughs> trăm chín mươi tiếp tục dòng uh, làm chậm chậm bằng hai khai sẽ rút uh, số đại hai tiểu làm chậm ẩn hai nha anh em số đại hai tiểu lấy nè hầm xấu là ok hầm xấu đập viên thì tên là lên nha nè <clears throat> làm chậm 40 Let's go, let's go Thả lên em mới vô nha, em mới vô ủng hộ Khải một like, chia sẻ, ủng hộ video chơi nha em ơi Xấu, ok Xấu xong nè Khảm nè Ơi, lá phúc duyên nữa một hai ba bốn năm sáu bảy tám Khảm nè Xấu nè một thủy tinh này hai đại hai tiểu này <coughs> vô vô vô 40 tiếp tục sẽ là dòng uh, phục hồi sinh lực nha anh em chơi phục hồi sinh lực cho đẹp nha anh em phục hồi sinh lực nha phục hồi sinh lực hiện ba, ok sẽ rút đó là hai đại rồi có vẻ như hết hai đại ai chà chà thiếu phúc viên à hai bốn à, đâu đâu đâu cán bình này mua vào bình tiểu à sống này nó lên đảo luôn cho nó khỏe nè rồi đầu sắm đồ kia một phái sâu đồ kia quá nó rẻ không có mất ừ. xài thế lực á xài thế lực á ok xài thế lực đây ok ok theo ý của anh em đây tại vì set đồ này cũng full thế lực đúng không ok anh em thích xài thế lực không ok anh em thích thế lực dòng cuối đúng không <clears throat> <clears throat> Thớ lực rồi Thớ lực thì rút Rút 2 đập 2 này lên này Các con có thể lực nào cao hơn rồi nói nói vậy thôi ít hồn cũng xài vào tay thiên quang à <laughs> đây có cái thể lực này đẹp luôn rồi nè nói chung ít hồn cũng xài vào tay thiên quang thôi nam mấy này ăn thôi, gì rồi cứ chiều theo em, anh em thích là được không sao hết <coughs> ghê chưa đó thể lực 199 đó thể lực 199 à. Ờ. rồi rút bốn dương đại đạt bốn dương đại xong <coughs> rút hai đường như bách rút hao dương đại đập sáu dương đại nói chung đường nào cũng thay lộc thay thằng dương phái rồi chả có gì khác <laughs> rồi lấy này không sao hết rồi yên ba một hai bốn bốn đại là bốn đại vậy nè thích số dòng trực tiêu sát thương à? làm gì có mà ép <laughs> ở độ phòng năm luôn thầy làm gì có mà ép <clears throat> dạ, má tầm này hết phúc viên rồi nè mà cái này là muốn uh, ép mát phúc viên luôn không phúc duyên hết bình luôn không còn mình nào cũng ghê chứ Uh-uh. <clears throat> Vô, let's go 180 Rồi tiếp tục dòng phòng thủ dòng cuối Thủ dòng cuối đây Phổ dòng cuối đây phòng cuối đây, ok chưa điện uh, ờ, trở lên cấp 3 này trở lên cục cấp 3 này xin chúc mừng bạn đã thành công ok cường hóa đổ nghi sĩ đồ luôn ải trâu lắm <laughs> là gì có mà cường hóa được kiểu đó Đậu lao rồi hiện tại bây giờ thì uh, tin còn này tinh hạng này lần này sẽ tốn khoảng ờ, tám thì tinh hơi canh quá 16 thì tinh hơi canh quá lúc 4 này nếu mà đã hút ra phần 8 phần 8 thì 24 thôi ô tô thêm hai thì tinh đi thêm mấy chấm sâu đi tiếc gì đúng không ra phần 9 thì mới ra mới lên được 25 nha Nam <clears throat> ra phẩm 9 thì mới lên được 25 ok ok ok đợi tí em ơi khải mới có nọ hồng kim mà em đợi tí nè khải lên cái bao tay nữa xong em ơi hello trăm anh em đang xem trên kênh nha với khải chúc anh em buổi tối xem live dễ vẻ em ơi tục bốn nào chạy thử tiền đây con lông chín kìa đây lúc này khải sẽ lấy uh, phẩm 8 nha nè phẩm 9 chứ cái này mà cố ra cố ra phẩm 9 á là ok thành công là cái đây là cái bao tay này sẽ max 25 còn nếu phẩm 8 thì nó chỉ còn 24 thôi nè đó nếu phẩm 8 thì nó còn 24 thôi phẩm 9 là 25 nha Nam cố lên phẩm 9 là 25 mình dàn đấu 24 mình dàn đấu 23 ơi phẩm 8 rồi má bò bò mơ 8 viên thì tin rồi phẩm 8 mày đen rồi <clears throat> tóc cùi đặt móc mà đào đạn cùi gì <laughs> đào đạn không không không hiểu vấn đề đào đạn kêu cùi nọ này đạt móc 158 mà cùi gì anh em cho dù cái nọ 20 22 thì nó vẫn đạt thôi anh em vẫn đạt 158 thôi không thể nào mà đạt được 201 đó anh em phải hiểu đơn giản vậy 158 mà đạt rồi anh này anh em 158 đạt rồi mà nọ này phải hơn 10 triệu anh em rồi full thì tin đâu tổng hết 16 nghìn thì tin cái dòng này mà không mắt nữa đen nha anh em không mắt nữa 24 thôi 124 225 anh em nói chung thì ra nhiều xài nhiều <laughs> nữ dỡ lên đó ok ok chưa rồi xong đồ lên đảo 25 nha anh em đó và giờ khá lên đảo anh em ơi full set đồ ấy ok chưa chung bao tay là mắc nhất nè bao tay đỡ nó dòng bao tay thì mắc nhất 25 mà đẹp à, à lên đảo quá hợp lý quá hợp lý easy game để dành áo nãy giờ rồi <clears throat> lúc này <coughs> ấy gì nữa ấy gì game kia rồi à, dọn lương đấy sạch sẽ <coughs> đâu mua mua bán năm sáu kim mình sao mua được nè mua bán năm sáu kim sao mua được <coughs> rồi à, ép đồ đấy mua năm sáu kim sao mua được anh em cái bao tay này bán 500 kim cho mua được bao tay 500 kim vừa rồi khả ép có tính là có 4 kim bạn có 4 kim thôi nè 4 kim là xem bao tay này ok 1 2 3 4 4 bóng thủ lý chung giá truyền khả thấp quá giá thấp quá 75 cộng 1 à. truyền thấp quá Nói chung là sau này Khải sẽ mang đôi hồn kim môn phái thì nó sẽ bù lại hiệu ứng chón nè và đôi giày này Khải sẽ mang đôi giày thú lý nữa là có thể 75 lên cộng 3 nha nè hiện tại bây giờ chưa có đồ hồng kim môn phái nên là mang đôi giày này tạm nha nè đó chứ đỡ mà nói thì phải có hồng kim môn phái nữa thì mới đẹp thì sẽ có hiệu ứng chón từ đai lưng hiệu ứng chón từ uh, cái gì đó nói chung tầm này thôi coi rồi ờ, tháo bớt ra cho anh em xem nữa không cất được đúng rồi. 75 24 51 51 cái này là tròn 75 Vô này chọn 75 nè Vô này 24 là chọn 75 Rồi ok 15 bắt đầu dư tính dư nè Tính ra dư được 29 điểm 29 điểm thì thiếu 11 điểm nữa 11 điểm nữa thì mới lên được 75 cộng 2 nè 11 điểm nữa mới lên được 75 cộng 2 Mang vô nè Dư 24 nè Đó cộng 1 nè Tiếp tục dư 5 nữa dư 29 nè Rồi ok Là được uh, 75 uh, cộng 1 là 29 là cộng 1 Thiếu 11 nữa là cộng 2 11 phần thủ nữa cộng 2 Rồi nói chung khó Khó mà lên được cộng 2 Phải có đôi giày nữa nè Đôi giày nữa lên cộng 2 Ok Trời thằng này đổi máu vàng à Hai dính mày không đổi được luôn rồi Chưa bật auto đã bật rồi Đâu rồi rồi ờ, à, chỉnh lại anh em ơi đó ép lại nè công phát, đây công phát tám đến mười này là có vi phong á tám trăm lẻ năm rồi máu à dùng phun máu nha ồ máu này nhiều dữ ta đường môn mà máu tầm 4k 4k mấy này là cao quá cao 4k hai nếu là phải tăng thêm lực tay nè mà 400 sinh khí là 4 k hai thế ra tháo này đâu còn 400 cái này được uh, à, 20 ngày 400 410 này okay. 15 rồi 4k3 đi vô ngày 10 có thể lên 8k thấy bằng nào nè này đó. vô cái mi nữa thành 8k có thể thêm lực tay này có thể lên lực tay 10k đó rồi sao đường môn lại tăng tăng pháp vậy anh ôi server này server tăng pháp mà em tăng nội công không tác dụng nha nhiều anh em cho phiên bản nội công á thì tăng nội công thì công nhận đường môn nó rất là khỏe nhưng mà phiên bản này là thân pháp nên là tăng nội công không tác dụng nha nè nên là không cần tăng nội công nha ui cái này lên 9k lực tay cháy bị phê luôn nè rồi sấy hai cái chết bàn hai cái chết bàn bắn đường môn vào đang bắn đường môn mà mấy bắn vào đang còn lon là mình sấy hai cái chết bàn sướng luôn nè vẫn là 9 k rồi đang có phi phong 9 k còn lại máu là hợp lý rồi gần ngang thằng pháp rồi <laughs> cố lên tám k chín rồi cố lên đúng rồi 9 k hợp lý luôn đúng rồi 9 k hợp lý luôn rồi ok hợp lý luôn nè mà rồi phun máu thôi không có ngại nữa tầm này hợp lý rồi đó sau khi mang nó thì quang nó khác hoàn toàn lên nè khác hoàn toàn lên chọn trời bốn cây năm này mà có bông tiêu nữa là mới bốn cây tám nữa ấy gì châu luôn xe này xe kéo xe nè tầm này là ok nói chung đạt móc anh em đạt móc một tám rồi đạt mốc 158 rồi nè vô tống kim thì đạt 261 nữa trời ơi sấy 2 triệu nổi này mua con uh, à, bông tiêu nữa chạy nha nè bông tiêu tầm này khoảng triệu rưỡi đến triệu 8 nữa. hai mươi chín đôi giày nữa đẹp. Đúng rồi, ờ. tại vì Khải cũng chơi đường môn nhiều rồi mà, tầm này là Khải cũng biết tính chứ tại vì nếu mà lên 10k thì máu vậy còn ba k 8 thì không chịu nổi được đâu. So với cấp 160 như thế này, máu ba k 8 là bỏ này mà. Máu ba k 8 là phối dọc luôn. Đó nè quá đẹp luôn em ơi rồi này không thích được ngồi trang ngồi trang nhìn xấu quá nhìn ngồi trang nhìn lúa quá ừ bao tay ba cấp nữa lực tay lên mười mấy k nè biết đâu ok nói chung là khả sẽ có cái ghép bao tay chắc chắn sẽ ép bao tay trước sau phải bao tay này. rồi nó có cái điểm gì sai không này thì thiếu cái sân hà đường môn là cố gắng tìm sân hà đường môn nữa tăng thêm khá tất cả 10 nữa nè 29 được rồi 29 nó đang 29 ồ oh, ngon có cái số 2 đường môn nữa có thể lên được uh, à, 75 cộng 3 mang theo giày kháng hỗn thủ nữa không bán đâu Khang Lê ơi Ok cảm ơn anh em đã, cảm ơn anh em đã theo dõi video anh em ơi Nói chung thì uh, lần này thì ép sân bao tay thì khả trải nghiệm cũng xong anh em ạ à. cho anh em xem sơ qua set đồ và đợt xuống đảo như nào anh em đừng quên à, đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những buổi video từ kênh của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày cũng như là livestream vào lúc 7 giờ tối 15 à, phút hàng ngày nha nam 7 giờ tối khoảng 7 giờ 15 hoặc 7 giờ 30 Khải sẽ lên nha nam đó đồ phun thông pháp nữa nè đó 100 điểm thông pháp ừ. rồi sẽ đồ hàng ba ai có nhu cầu sẽ coi Khải mua bọn tiêu nhắn phím màu ok Liêm Nguyễn ơi cảm ơn những lời động viên của nam nói chung là khải sẽ cố gắng nam đó tổng kiếm 11 giờ không có ai nam ơi tầm này tổng kiếm 11 giờ rồi chiếc đi đi phàm lính là không có người đánh luôn nè không có người đánh luôn á rồi ok đấy rồi xuống đã nha anh em hợp lý quá hợp lý quá đặt móc các kiểu đẹp quá rồi đây nó đây Nó đẹp nhất trong set đồ đây Không ông chưa VIP nhất server đó anh ơi Server còn còn có mình, nhiều anh em còn có bao tay thiên quang này nọ Chứ còn em tầm này sao VIP được Em gọi là cố gắng thôi Dư điểm quá nhiều em ơi Phiên Dũng không ai bán đâu khẳng Lê <laughs> Rồi cảm ơn em rất nhiều nha Bây giờ thì